我啦干嘛你打球啦？你打嘛那个球那嘛？我打架你乌啦你那么球那地个？là mà cả chiều là ni ta ca ni mà na ti cha quả là cả si mô na ta chiều 你马拉丢弃那打鼓，我那拉那迪古拉那阿迪拉那迪嘎那丘拉尼达，我个起那个西木那拉个，我那迪恰那个西努达古拉尼。 thánh thần hôm nay nhắn gửi lời này tới toàn nhân loại hãy lo chăm chỉ tu hành liếc rốt ráo để vào thưởng ngương chuyến đò sáu chót sắp giờ nhổ neo Bài thánh thơ hôm nay có tựa đề Thành phố Hà Nội Hà Nội phố phường Thủ đô của nước Việt Nam Cộng Hòa trải qua ngàn năm vãng hiến lâu đời từ thời văn lang tới trần hưng đạo đất nước đổi thay có người thẳng ngay nên lập thành đời đại vương đại việt nay thời mạt pháp các nơi tổ đền đã bị phá hủy thành nơi chùa cúng lòng người tham nhũng cả nơi phật chùa tháp rùa còn đó mấy ai biết được sử tích rùa vàng kiếm quy kim phụng thầy chùa ngồi tụng nào đâu biết được phật tổ di đà dạy truyền lời hay quay về phật pháp giải thoát tâm can xa rời dục tham là nơi trở về của toàn con cháu vắng lang lạc hồng thảnh thơ của ta hôm nay kết hồi.